À, xin chào bà con hôm nay à, tại bộ công mình dũng mình à, à, có à, nhiều người thắc mắc muốn hỏi à, cái à, thu đầu ra bán bồ câu nhiều quá có à, thu đầu ra hay không và bán rồi à, sau này có giống như những con heo con gà gì không nhà vườn à, hôm nay à, Minh Dũng cũng nói à, cho bà con à, yên tâm hơn à, cái thứ nhất đó là à, Minh Dũng đó là hiện giờ đó là à, công ty con giống à, ở nói chung ở công ty con giống này à, toàn à, toàn nước Việt Nam là chỉ mình có là công ty à, thành lập công ty công ty con giống thu mua à, con chim ra ràng mà của những bà con nào không mua con giống ở trại của Minh Dũng để có cái đầu ra và đây Minh Dũng sẽ à, thu tất cả à, chẳng hạn như um, à, một năm nay dịch à, Covid nó à, hoành hành dữ lắm nên thứ nhất là bà con nhà hàng đầu đóng cửa hết như bà con không có cái đầu ra ờ, và nhiều người à, tìm đến à, trại của ờ, Minh Dũng và công ty Minh Dũng và hợp tác xã của Minh Dũng à, để bán con chim ờ, ra ràng tại là mình bên hợp tác xã mà mình phải thu hết tất cả trong Bình Dương đồng nai hay là bình phước hay là vân vân hay là vĩnh long hay là đâu gì là mình đều thu hết à, phú yên nữa đều à, thu con à, ra ràng à, cho bà con hết à, nhìn chung là ừ, trại bồ câu của anh em mình là thu mua chim bồ câu ra ràng là cả nước luôn mọi người ạ nên là ở nói chung là ở cả nước Việt Nam mình thì ai có nhu cầu khó khăn gì thì cứ liên hệ với anh em mình thì anh em mình sẽ hỗ trợ đầu ra nói chung là anh Dũng muốn truyền tải cái thông điệp cho mọi người như vậy còn bây giờ thì anh Dũng có thể nói thêm cho mọi người về cái um, cái uh, nuôi chim bồ câu mà mình bao đầu ra ở, ở trại của mình hiện đang như thế nào nhá. ha uh, đây mình uh, bao đầu ra là coi như là mình không phân biệt bất cứ trại nào miễn có bồ câu ra ràng là đem lại mình thu hết những ai khó khăn về đầu ra là mình đều thu hết thu những người mà à, người ta bỏ là mình à, bán con giống xong người ta chạy còn mình ở đây mình thu lại những người đó luôn à, có như mình à, thu hết tại vì mình nói rõ lý do mình thu mình phải có đầu ra chứ tại vì trước hết là mình dụng có bốn cái nhà hàng bốn à, cái, cái nhà hàng là coi như tiêu thụ là một ngày nào mà ít lắm là cũng uh, ờ, 1 nghìn đến nghìn à, nghìn tư con là, là một tháng là cũng năm sáu ngàn là lý do là nhà Minh Dũng có uh, đầu ra coi như là bán uh, tự mở nhà hàng để bán rồi uh, có nhiều hệ thống mà nhà hàng để thu hậu cho Minh Dũng suốt mười mấy năm nay nên bà con yên tâm nếu mà, à, mà mua con giống mà bên Minh Dũng và không cần mua bên, bên Minh Dũng Minh Dũng dẫn lợi đó là một cho bà con một tờ giấy coi như là à, hợp tác xã là các, các bà con là làm một cái thành viên hợp tác xã là thứ nhất hai là nguồn gốc con chim bù câu quan trọng cái tờ giấy đó nguồn gốc lắm nha bà con nếu mình không có ờ, cái nguồn gốc này nó, nó, nó, nó quan trọng lắm sau này mà lỡ như dịch bệnh hay là bất cứ gì hay là thuốc y một địa phương đó lại nó hỏi mình nguồn gốc con chim này ở đâu mình không có là coi như bị đốt hết cái trại à trại của mình là đều có nguồn gốc nha và giấy thuốc y kiểm định à, hàng năm là cho con uh, chim bồ câu của uh, uh, trại Minh Dũng còn con uh, chim bồ câu ra ràng á thì mình có cần uh, đạt trọng lượng như thế nào không tại vì ở, ở trại của mình nuôi chim ra ràng rất là to mọi người ạ cứ trại của Minh Dũng uh, chim bồ câu á tại giống thì giống đời đầu mà à, xin nói với uh, bà con á con chim nó 28 ngày tuổi là nó trọng lượng phải nằm tầm từ 5 đến 7 lạng mà 14 ngày tuổi là chim bồ câu ờ, này nó cũng nặng 4 ờ, lạng rồi là từ 14 ngày cho tới 28 ngày là trại của Minh Dũng là coi như là thu hết thu của bà con hết đó, ờ, là, là con chim bồ câu nó sẽ to vậy yên tâm về cái uh, đầu ra và những tờ giấy uh, uh, hợp pháp cho những trang trại nào muốn uh, uh, mở trại là Minh Dũng đủ hết uh, giấy tờ cho bà con để yên tâm mà chăn nuôi uh, không sợ cái đầu ra uh, nay nói cho bà con uh, được biết những cái trại à, của Minh Dũng như thế à, tại vì thời gian qua ở trên à, mạng á, thì à, có rất nhiều những cái à, ở miền Bắc á, thì à, mình thấy là có nhiều trại à, cứ bảo là toang toang đấy thì à, theo nhận định của anh em mình đó là họ cũng không có cái đầu ra ổn định ấy và bị những cái à, thương lái nó ép giá nữa chứ nếu mà liên kết với ở cái à, với cái trại của anh em mình thì à, chắc chắn là mọi người sẽ thành công đấy Tại vì ở trại của anh em mình là làm việc rất bài bản và quy mô mọi người Chứ không có cái chuyện mà cứ ờ, toang đâu Tại vì ờ, nó sẽ đánh vào tâm lý của những cái người nông dân á Thì họ sẽ à, rời bỏ cái nuôi bồ câu và, và mai mốt là họ sẽ đẩy giá chim bồ câu mọi người ạ thì nó có sẽ có những cái uh, chiêu như vậy nên mọi người uh, cứ tỉnh táo mà nuôi chim bồ câu nhá có gì anh uh, à, Minh Dũng có thể à, lướt sơ qua cho mọi người xem à, những cái cặp bồ câu ra ràng ở trại mình à, nó chất lượng như nào anh ha bây giờ mình trước hết để mình cho xem những cặp bồ câu mình xin nói cái mà những người à, mình mình nói chung chung nha những trại ở đâu không biết nhưng mà người ta than lỗ và tao toan á là nó có những cái khuyết điểm người ta chưa khắc phục được thứ nhất là mình nói ờ, sơ qua là coi như là con chim bồ câu họ chỉ biết là ấp nở ra con bồ chim bồ câu là bán hoặc để giống thôi nhưng mà người ta không biết ờ, một cái ờ, quy trình để làm ra một cái cho con bồ câu nó khỏe mạnh mà nuôi đạt 90 trở lên như trại Bình Dũng nãy nó cũng có nói rồi là như như là nhiều hộ là người ta để cái chung nước á, hoặc có thức ăn ẩm mốc tại vì à, thời tiết mà à, mỗi chỗ mỗi khác Nhờ có ở nước Việt Nam mình có chỗ thì nó nắng lên tới ờ, bốn mấy 50 độ 50 độ có có khi nó lạnh á thì nó lạnh âm độ là thức ăn nó ẩm mốc thành thử con chim nó nuôi nó không đạt như ở trại Minh Dũng tại vì Minh Dũng ở được ở miền Nam nó khí hậu cũng tốt thành thử ra nuôi con chim bồ câu nào cũng ờ, đạt trọng lượng và ờ, chứ mà ờ, nuôi là phải đạt 90% trở lên anh thử ra không bao giờ lỗ như những chỗ khác ngoài khí hậu ở trong miền Nam này à, hôm nay nó nói cho bà con rõ ờ, khắc phục những cái ờ, điểm yếu về cái con, con chim bồ câu mà để cho nó thành công là, là mình khắc phục cái cái từ đầu con trừ từ con mới nở ra mình phải khắc phục liền từ lúc đó mình mới con chim non nó mới đạt 90 phần trăm trở lên nói trăm trăm là không có 90 phần trăm trở lên là quan trọng là cái nguồn nước lúc đầu thứ hai là mình để chỗ uh, bắp nó nguy hiểm lắm cái bắp đó là quan trọng nhất ẩm mốc cái là nó ăn trứng cô nhiều con con nó chết từ từ hết đó, là, là, là, là lỗ lỗ chỗ đó bà con la nhiều là, là, là la chỗ đó chứ thật sự như uh, trại của mình Dũng hoặc chi nhánh của mình Dũng đều thành công hết à, chào bà con à, à, à bà con lại à, tiếp à, sau à, mình chỉ rõ hơn nữa